Xin chào bạn, tôi là Giai Mọi người thường vui gọi tôi là Đẹp Giai và tôi cũng khá thích cái tên đó Tôi rất thích và say mê công việc tại thế giới web ajax.com Hôm nay Giai chia sẻ với quý bạn bài 1 Xác định và tìm kiếm sản phẩm kinh doanh Trong chuỗi video chia sẻ nghề kinh doanh online giúp bạn gia tăng doanh số và triển khai marketing online một cách dễ dàng Đây chúng ta sẽ vào chương 1 Nghiên cứu thị trường Bài số 1 Xác định và tìm kiếm sản phẩm kinh doanh điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là gì ạ xác định à, xác định xem thị trường xác định xem là chúng ta muốn kinh doanh cái gì đúng không ạ xác định xem xác định chúng ta muốn kinh doanh cái gì chúng ta muốn kinh doanh thứ gì à? việc đầu tiên bạn luôn luôn phải và chính bản thân mình bạn muốn kinh doanh thứ gì bạn muốn quanh kinh doanh về sản phẩm hay về dịch vụ đấy bạn phải nắm rõ được rõ ràng cụ thể mình yêu thích cái gì đấy thì mình mới kinh doanh và điều khi mình đã xác định thì các bạn phải biết được là các bạn kinh doanh ở đâu điều này rất quan trọng rất ít người kinh doanh ở đâu đúng không ạ có những cái sản phẩm ví dụ như kinh doanh quán cà phê đi bạn chỉ kinh doanh tại một khu vực tại một địa điểm nào đó thôi đúng không ạ đấy như vậy thì bạn muốn kinh doanh ở tại uh, gia lai hay hồ chí minh hay hà nội tại một địa điểm nào đó đúng không hay là bạn muốn kinh doanh một cái sản phẩm nào đó mà trên toàn à, uh, 63 tỉnh thành và thậm chí là uh, nước ngoài vẫn có thể mua của bạn đó thì bạn cần phải xác định rõ ràng là bạn muốn kinh doanh ở đâu đúng không ạ uh, thì bạn sẽ có những cái sản phẩm thích hợp và những cái dịch vụ thích hợp cho đáp ứng cái khu vực đó đúng không ạ bạn phải khảo sát xem ví dụ như muốn kinh doanh một quán cà phê thì bạn mới biết được là xung quanh cái chỗ bạn kinh doanh có bao nhiêu quán cà phê đấy và họ thường phục vụ như thế nào phong cách phục vụ ra làm sao và chất liệu và mùi vị của cà phê đó như thế nào khách hàng đến đây thường xuyên như thế nào thì các bạn phải nắm rõ được địa bàn của mình sinh sống đúng không ạ thì cái điều đó là điều rất kinh doanh luôn luôn phải hỏi mình muốn kinh doanh ở đâu điều thứ hai đó là gì khách hàng muốn nhắm đến là ai khách hàng khách hàng bạn muốn nhắm đến là ai là ai đây là những câu hỏi vô cùng quan trọng nha các bạn khách hàng của bạn là ai khách hàng của bạn là đối với những trẻ em là từ mẫu giáo hay sao nếu mẫu giáo các bạn phải có những cái đồ chơi review hay là những cái gì liên quan đến những trẻ em đúng không và những sản phẩm mà của trẻ em mà các bạn đi kinh doanh cho người lớn thì rất là khó cho người già cực kỳ khó đúng không vậy bạn phải xác định đối tượng khách hàng của bạn là ai là họ có thu nhập bao nhiêu một tháng họ giới tính của họ là nam hay là nữ đúng không ạ và độ tuổi của họ từ 23 từ 23 cho đến 30 hay từ 35 cho đến 40 từ 50 đến 60 mức độ bao nhiêu thì bạn phải xác định cái sản phẩm cái dịch vụ của mình đó thuộc nhóm khách hàng nào điều đầu tiên các bạn cần phải xác định và định vị mình là ai ở trong cái kinh doanh này và cái sản phẩm bạn muốn kinh doanh này bạn phải xác định rõ điều đó đúng không ạ và câu hỏi thứ tư rất quan trọng và rất nhiều người không bao giờ đặt ra câu hỏi này đó là câu hỏi tại sao lại muốn kinh doanh online tại sao lại muốn kinh doanh online kinh doanh online đó ví dụ như tôi thiết kế website tại sao tôi lại muốn thiết kế website mà không phải là một cái sản phẩm một dịch vụ nào khác đúng không ạ bởi vì website là cái nhu cầu của mọi người càng ngày càng tăng ai có kinh doanh đều muốn nó xuất hiện trên internet muốn ngồi ở nhà xịt google cái là thấy của mình đến xuất hiện những từ khóa và tìm kiếm những thông tin đó sau khi chúng ta biết được thông tin rồi chúng ta mới tìm hiểu xem đơn vị nào cung cấp ở gần mình có đơn vị nào không à, nếu như mình muốn làm điều đó thì mình cần tìm ai đúng không vậy thì càng ngày càng tân tiến bạn muốn ngồi ở nhà thôi bạn muốn biết được mọi thông tin và bạn muốn mua sắm mua ký kết hợp đồng đều phải thông qua một cái website một cái gian hàng trưng bày tất cả các sản phẩm dịch vụ chi tiết của bạn trên website nơi mà toàn thế giới có thể truy cập đến thay vì bạn phải kinh doanh tại một địa điểm thôi thì nay tôi có thể kinh doanh trên toàn thế giới tôi ngồi ở nhà chỉ cần có wifi chỉ cần có mạng tôi có thể làm việc được và công việc đó nó phù hợp với những người như tôi những người đi lại khó khăn những người mà à, có tài chính yếu như tôi nhưng tôi có thể phục vụ được rất là nhiều người về thiết kế website và tôi có thể có tiền từ đó tôi có thể có cuộc sống ấm no hơn hạnh phúc hơn đúng không ạ tôi giúp được nhiều người biết về kinh doanh thuận tiện hơn đặc biệt là mùa covid mùa covid và mùa dịch virus này đang lan truyền rất là nhiều thì mọi người đã đổ đổ xô đi kinh doanh tiếp thị qua các kênh phân phối online qua facebook qua website qua zalo qua các trang thương mại điện tử và rất nhiều các hình thức khác để các đó là cách kinh doanh online các bạn phải hiểu đúng đó là gì đó là một cái kênh phân phối giúp bạn tìm kiếm khách hàng trên thị trường internet trên thị trường online chứ không phải là bạn kinh doanh online đúng không ạ bạn kinh doanh online đấy có nhiều người hỏi bảo bạn làm gì tôi kinh doanh online thằng nào chẳng nói được đó cái kênh bạn muốn tiếp cận khách hàng mà thôi online hoặc offline đó là cách để bạn tiếp cận khách hàng chứ không phải là bạn kinh doanh online hiểu không vậy thì dù là online hay offline thì đều là có những sản phẩm vật chất đều có những dịch vụ cụ thể ví dụ như tôi kinh doanh website tôi chuyên thiết kế website chuẩn SEO chuyên nghiệp hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ thì tôi có thể khẳng định điều đó đấy chứ không phải là tôi kinh doanh online tôi kinh doanh các sản phẩm về các dòng thuốc đông y trị về các bệnh nấm da chứ không phải là tôi kinh doanh online các bạn hình dung không đó cho nên nhiều người không hiểu được ý nghĩa của điều này cứ nói tôi kinh doanh online kinh doanh online là cái thứ gì đó, cái đó là cái thị trường đó là cái nơi bạn tìm kiếm khách hàng đó là cái nơi khách hàng tiếp cận bạn một cách dễ dàng nhất đúng không vậy bạn phải hiểu rõ điều đó đấy và điều quan trọng là tại sao bạn muốn kinh doanh bạn phải trả lời được nếu như bạn không trả lời được tại sao bạn phải kinh doanh bởi vì là tôi không có công an việc làm tôi đang muốn tìm kiếm gì đó để tôi kinh doanh đúng không ạ tôi đang là à, sinh viên tôi đang là à, công nhân tôi đang là nhân viên văn phòng tôi muốn có một thu nhập thêm hoặc là tôi đang làm ở công việc cơ quan tôi cảm thấy rất là bức bách tôi cảm thấy rất bí thời gian tôi muốn ra ngoài tôi muốn tự do tôi muốn tự chủ công việc của mình tôi muốn phát triển kinh doanh của mình bởi vì tôi đang kinh doanh offline đang rất nhiều người à, càng ngày càng hiếm khách hàng tôi không biết cách nào để tiếp cận khách hàng nhiều hơn cho nên tôi muốn khách hàng online biết đến tôi tìm tôi một cách dễ dàng hơn qua những kênh online cho nên tôi mới bắt đầu bằng kinh doanh online Đấy. tôi muốn có nhiều thu nhập hơn tôi muốn có nhiều tiền hơn tôi muốn được đi chơi nhiều hơn đúng không ạ vậy thì các bạn đã xác định được cái lý do tại sao mình kinh doanh cái câu hỏi này là câu hỏi bạn phải trả lời thật kỹ đó là cái lý do để sau này bạn trên con đường đi kinh doanh bạn vấp ngã bạn có những cái nỗi đau bạn có những cái khó khăn bạn có những cái buồn phiền bạn muốn bỏ cuộc giữa chừng đúng không ạ thì đó chính là cái lúc mà bạn cần phải dỡ ra cái lý do tại sao để bạn đọc lại và bạn nghĩ lại thì lúc đó bạn sẽ có cái năng lượng bạn có sẽ cái mục tiêu và bạn có một cái phát triển mới cho mình và bạn không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng khi bạn chưa đến đích nếu như bạn không trả lời được câu hỏi tại sao bạn muốn kinh doanh thì mỗi khi gặp vấp ngã mỗi khi gặp chuyện buồn mỗi khi không đạt được thành tích bạn mong muốn mỗi khi bạn không đạt được mục tiêu bạn hàng mơ vậy là bạn sẽ bỏ cuộc giữa chừng và ngày hôm nay bạn làm cái này ngày mai bạn làm cái kia mốt bạn thấy cơ hội kia hấp dẫn kia bạn thấy cơ hội kia càng hấp dẫn hơn thế là bạn càng ngày bạn càng theo đuổi nó bạn càng phát triển nó thì bạn lại càng không làm được một việc gì nên hồn đúng không ạ ấy người thành công là người làm công việc hiện tại của họ có thu nhập tốt từ công việc đó sau khi có thu nhập rồi họ lấy cái đó làm tiền đề để họ phát triển sang các lĩnh vực khác họ phát triển sang các sản phẩm khác một lúc đó họ mới nhân bạn dần nhiều công việc nhiều công việc lên đúng không ạ đấy cho nên tôi tặng các bạn một cái công thức này một cái công thức này nếu như những ai đang làm công thì cần phải biết được công thức này a nhân với bi bằng tiền đúng không ạ như vậy a ở đây là gì a ở đây là một công việc một công việc đúng không ạ một công việc giống như bạn đi làm công cho công ty đây là một công việc đảm bảo rằng hàng tháng bạn có thu nhập chừng đó để đảm bảo cuộc sống chi tiêu cơm ăn uống hàng ngày cho bạn đó là sự đảm bảo sự sinh tồn cho bạn đảm bảo bạn không phải bị chết đói đảm bảo bạn đáp ứng được nhu cầu hàng tháng của bạn thì bạn cần phải làm một cái công việc gì đó để nó đảm bảo được cái cái điều này thì bạn không phải suy nghĩ không phải đắn đo không phải lo lắng trong cuộc sống hàng ngày đúng không ạ thì đó là một cái công việc nhưng công việc này nó sẽ không giúp bạn giàu có công việc này nó sẽ không giúp bạn được sự tự do công việc này nó sẽ không giúp bạn muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm mà nó sẽ bó buộc bạn thời gian bởi vậy nó mới sinh ra cái bi bi này là gì bi chính là nhiều công công việc công danh, công việc kinh doanh kinh doanh khác đúng không ạ đấy khi bạn ngày hôm nay bạn đang vẫn đang làm công việc về uh, cho một công ty bạn kinh doanh thêm sản phẩm gì đó vào buổi tối khi công việc này kinh doanh này nó thành công hơn bạn sẽ tiếp tục nên làm thêm một việc kinh doanh khác rồi tiếp tục thêm một công việc kinh doanh khác cứ như vậy bạn nhân lên a à, nhân BI nhiều công việc kinh doanh khi nó gục lại nó phát triển thì các bạn càng nhiều tiền càng nhiều tiền khi nó đã tự động chạy rồi thì bạn mới có được tự do bạn mới có được những điều mà bạn mong muốn cho nên điều quan trọng nhất trong cái đó là xác định định vị mình là ai định vị khách hàng của mình là ai định vị mình kinh doanh cái gì thì đó là cái điều bạn luôn luôn phải trả lời cho chính mình đúng không ạ đấy chúng ta vừa xong cái phần mà xác định đúng không ạ bây giờ con khâu tiếp theo chúng ta phải câu tìm kiếm sản phẩm chúng ta cần tìm kiếm sản phẩm khi chúng ta đã định vị được rồi chúng ta cần kinh doanh cái thứ gì trên cuộc đời này rồi cho chính bạn rồi thì bước tiếp theo đó chúng ta phải tìm kiếm sản phẩm kinh doanh tìm kiếm sản phẩm kinh doanh đúng không ạ các bạn để ý không rất là nhiều người hay rất là sai lầm suốt ngày đi tìm sản phẩm kinh doanh suốt ngày đi tìm sản phẩm tôi kinh doanh sản phẩm gì đây tôi kinh doanh sản phẩm dịch vụ gì đây đấy rồi bạn hôm nay bạn thấy người kia bán cái kia hay quá bạn bán theo mốt bạn thấy người kia bán kia có nhiều tiền quá bạn làm theo đó là một cái sai lầm cực kỳ lớn một cái sai lầm cực kỳ lớn các bạn đấy bởi vì họ không định vị được là họ muốn kinh doanh thứ gì họ không định vị được khách hàng của họ là ai họ không định vị được là họ muốn kinh doanh ở khu vực nào ở địa điểm nào cho nên đến khi họ có sản phẩm trong tay rồi xong rồi kinh doanh một thời gian họ chết kinh doanh một thời gian giờ họ bảo khó quá số của tôi kinh doanh không thành công số của tôi vất vả quá số của tôi không may mắn như người khác số của tôi quá đau thương trong việc kinh doanh và tôi không thể nào kinh doanh được đúng không cho nên người ta mới nói rằng nếu như chúng ta có điều ước đừng ước gì chúng ta có giàu sang hạnh phúc mà chúng ta hãy ước chúng ta có trí tuệ hơn có sự hiểu biết hơn đúng không ạ hiểu biết là gì khi bạn muốn kinh doanh gì đó bạn hiểu biết về thị trường đó bạn hiểu biết về khách hàng đó bạn hiểu biết về sản phẩm đó cụ thể ra thì bạn mới làm tốt được càng ngày càng chăm chú càng tìm hiểu chăm chú và tìm hiểu về họ đó là lý do và bí quyết mà rất nhiều người ngoài kia làm thành công chứ không phải là đổ lỗi cho trời đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho tài năng của mình con người sinh ra đều từ một giấy trắng cả đúng không ạ một từ một tờ giấy trắng ai ai cũng đều giống nhau như hết nhưng mỗi người tiếp cận với những môi trường khác nhau họ chăm chỉ học tập họ chăm chỉ bổ sung kiến thức và tư duy cho họ thì cách làm việc và cách hiệu quả của họ khác nhau đấy vậy thì khi mà tìm hiểu sản phẩm kinh doanh chúng ta sẽ có bốn cái vấn đề cần phải làm rõ đó là bản thân bạn thứ nhất đó là gì ạ bản thân bạn bản thân bạn thích sản phẩm hay dịch vụ kinh doanh nào đấy đây là cái mà chỉ có bản thân bạn mới giúp được cho bạn người khác không thể giúp được cho bạn đừng mong người khác tư vấn cho bạn kinh doanh cái này đừng mong người khác tư vấn cho bạn cái kia cái điều bạn phải thích bạn làm cái gì mà bạn cảm thấy vui bạn làm cái gì mà bạn cảm thấy hạnh phúc bạn làm mà không vui không hạnh phúc thì bạn đừng có làm đúng không ạ cho nên bạn phải thích thích thì nó mới phát triển và trong cái thích đó thì bạn mới cuồng yên say mê và bạn làm việc một cách hiệu quả chứ hôm nay bạn làm bạn đến công ty bạn thấy chán quá tối sáng ra bạn ngủ dậy bạn đắn đo là không biết hôm nay mình muốn đến công ty không thôi mình không muốn đến thôi mình đi làm bởi vì mình muốn kiếm có tiền hàng tháng bây giờ mình không có tiền tiêu mình đến công ty mình làm tại sao bạn phải đau khổ như thế tại sao bạn phải dằn mặt bản thân mình như vậy tại sao bạn phải làm cái công việc mà bạn không vui bạn không hạnh phúc chút nào thì làm sao cái công việc đó phát triển bạn mang cái đau buồn đó bạn mang cái sự khổ đó đến cho công ty bạn làm hết ngày này có ngày khác giờ bạn lấy tiền đó của sếp có đáng hay không đây vậy thì chúng ta phải làm việc gì chúng ta thích đã không thích không đáng ngoài kia cả hàng trăm hàng ngàn hàng tỷ người các cô gái nhưng tại sao bạn chỉ thích có một người bạn chỉ tập trung mục tiêu một người và bạn tán đổ một người thôi đúng không ạ đương nhiên trong cái cuộc làm việc đó cuộc tán tỉnh đó vô cùng khó khăn vô cùng đau khổ nhưng bởi vì bạn thích cho nên bạn chinh phục nó và không có lý do nào bạn bỏ cuộc nó thì đấy cho nên bạn phải tìm một cái sản phẩm nào bạn thích à như tôi rất thích chia sẻ công việc kinh doanh cho các bạn tôi rất thích làm website tôi rất thích kinh doanh các sản phẩm tiếp cận trên thị trường online đấy cho nên hôm nay tôi chia sẻ với các bạn điều đó đấy nếu như những cái công việc mà tôi không thích thì chắc chắn rằng ngày hôm nay tôi không có bao giờ chuẩn bị bài trước nhưng tôi lại chia sẻ với bạn được như vậy tôi nói cho bạn những cái kiến thức đó như vậy nó từ trong cái tư duy của tôi nó tự tôn trào bởi vì nó là cái đam mê của tôi nó nằm trong tiềm ẩn trong đời của tôi rồi tôi không cần phải chuẩn bị trước tôi không cần phải biết ra giấy của abc gì hết thì nó cũng đã tự lan truyền rồi thì tôi muốn truyền cái năng lượng đó cho bạn tôi muốn truyền cái cái năng cái à, nhiệt huyết làm việc đó cho bạn đúng không ạ ok đầu tiên bạn phải đặt trả lời câu hỏi của mình bạn thích sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào rồi xong câu hỏi thứ hai sản phẩm sản phẩm hoặc dịch vụ này hoặc dịch vụ này giải quyết được vấn đề gì cho khách hàng Đấy. đúng không bạn kinh doanh điều đầu tiên bạn phải hỏi được cái điều này bạn kinh doanh về những cái sản phẩm thuốc giảm cân để cái vấn đề đó là giúp cho họ giảm cân có thân hình đẹp khi có thân hình đẹp rồi họ tự tin giao tiếp tự tin với cuộc sống của chồng tự tin với khách hàng tự tin với hàng xóm đúng không ạ vậy thì nó giải quyết được vấn đề gì giống như tôi cũng vậy tôi làm website giải quyết được vấn đề gì cho khách hàng thứ nhất giúp họ có một cái website có một cái gian hàng trưng bày sản phẩm đúng không ạ một cái nơi mà mọi người có thể truy cập ngồi ở nhà thôi có mạng có net mọi người có thể tìm kiếm thông tin và biết tất cả sản phẩm dịch vụ của bạn ở trên đó và điều thứ hai bởi vì là ở ngoài trên thị trường ở ngoài kia họ không hiểu chuẩn SEO là như thế nào họ không hiểu SEO là như thế nào đấy nhưng tôi là người hiểu rõ về thế nào là một cái web chuẩn SEO cho nên tôi có thể giúp khách hàng có một cái web chuẩn SEO để khách hàng dễ dàng viết bài và SEO những cái bài viết lên top Google để mà người tìm thấy bạn ở trên Google đúng không ạ thì điều đó là điều mà tôi có thể giải quyết được vấn đề và nó cũng là cái nỗi đau của rất là nhiều người kinh doanh mà website mà không thấy mình ở đâu trên Google hết đúng không bạn đó thì các bạn phải xác định được cái vấn đề đó và đây là cái điều quan trọng nha khi các bạn biết được sản phẩm này của mình có những cái ưu việt gì có sự khác biệt nào là về vấn đề gì cho khách hàng thì bạn đi đâu bạn ngồi đâu bạn cũng nói chuyện với bạn bè của mình tôi là người chuyên thiết kế website chuẩn SEO hàng đầu tại Hồ Chí Minh đúng không ạ tôi là người giúp cho mọi người ừ, giảm cân hiệu quả và tốt nhất đúng không ạ đó bạn phải tự tin bạn phải biết mình đáp ứng được nào thì bạn hiểu được rõ vấn đề cho khách hàng thì bạn cứ khi bạn đi gặp khách hàng gặp bạn bè bạn bè của bạn làm gì không phải là tôi bán thuốc giảm cân không phải là tôi thiết kế website mà khi bạn hỏi bạn làm gì tôi là giai người giúp bạn có một cái gian hàng online giúp bạn gia tăng doanh số và bán hàng hiệu quả trên internet đúng không ạ đó là công việc của tôi công việc của bạn là gì tôi chuyên giúp những ai có một thân hình khỏe đẹp và thon thả thì hãy đến tìm tôi đúng không bạn hãy nói về những cái vấn đề của khách hàng vấn đề giúp cho khách hàng chứ không phải là nói về tôi bán sản phẩm A tôi bán sản phẩm B tôi bán sản phẩm D các bạn hình dung không đó là cái bí quyết khi bạn giới thiệu với người khác về cái sản phẩm dịch vụ kinh doanh của mình đó và câu hỏi thứ ba các bạn cần phải cần phải biết chọn sản phẩm đã kinh doanh online thì chúng ta phải chọn sản phẩm giá bao nhiêu Đấy, chúng ta phải chọn sản phẩm giá bao nhiêu là tốt nhất ha vậy thì theo kinh nghiệm của tôi nếu như bạn kinh doanh những sản phẩm trên thị trường online thì giá khoảng dưới 500 ngàn mà các mặt hàng đó nhẹ khoảng từ 200 gram đến 500 gram trở xuống thì bạn dễ dàng cho việc vận chuyển và giá dưới 500 ngàn dễ dàng trừ trừ ra quyết định của khách hàng đúng không ạ còn những sản phẩm mà cao hơn đương nhiên vẫn bán được nhưng bạn phải có chiến lược chiến lược và kế hoạch cụ thể riêng đấy thì bạn mới kinh doanh tốt được nếu không thì sẽ rất là khó để kinh doanh đấy, các bạn hiểu không ạ đấy những sản phẩm mà à, từ vài triệu vài chục triệu trở lên thì bạn vẫn làm online rất là tốt rất hiệu quả nhưng chúng ta phải có một cái khâu chăm sóc khách hàng cực kỳ lâu bạn có thể bạn có thể cho họ cung cấp thông tin nuôi dưỡng họ và chăm sóc họ thậm chí vài tháng vài năm thì đến lúc đó họ mới tin tưởng bạn họ yêu quý bạn rồi họ mới mua hàng của bạn hình dung không vậy thì những cái mặt hàng mà dưới 500 ngàn họ dễ quyết định hơn họ muốn thử tôi nói nhé những mặt hàng mới năm trăm ngàn họ không tin bạn nhưng họ lại muốn thử Đấy. cho nên họ sẵn sàng họ chi tiền và bạn dễ dàng chuyển vận, vận chuyển nó dễ dàng à, đóng gói hàng ra hàng nó cũng dễ đúng không? chứ những cái sản phẩm mà uh, cả vài chục ký rồi là uh, ờ, dườm là mỗi lần mình đóng gói ra hàng cực kỳ khó khăn cho nên phải tinh gọn trong cái khâu này Đấy, lựa chọn một cách thích hợp nhất à. còn nếu không à, bạn kinh doanh những sản phẩm mà nó cần cành hoặc những sản phẩm mà à, nhiều tiền thì bạn chỉ làm một cái website cho gian hàng đó để mọi người tham khảo và tất cả mọi người phải đến cái showroom và đến cái cửa hàng của bạn đến cái siêu thị của bạn thì lúc đó bạn mới chốt được khách hàng và họ sẽ không mua cho bạn tại website à cho nên rất nhiều người là họ nhầm tưởng họ nghĩ rằng họ làm một cái website ra xong bắt đầu là họ sẽ có rất nhiều khách hàng đến với mình họ làm một cái trang fanpage facebook ra bạn nghĩ rằng có rất nhiều khách hàng đến với mình no khách hàng họ phải lần đầu tiên họ phải biết về bạn sau khi họ đã biết rồi thì họ sẽ tìm hiểu bạn họ yêu quý bạn họ thích bạn rồi thì lúc đó bạn mới họ mới mua hàng của bạn ừ cho nên nếu như những người nào mà bán kinh doanh các mặt hàng cao cao cấp giá trị tiền lớn các mặt hàng thô thì hãy kêu gọi hành động họ đến showroom của bạn đến cái mặt bằng của bạn đến cái siêu thị của bạn để mà tìm hiểu để mà mua những sản phẩm đó kêu gọi họ đó đến đó chứ không phải là à, trên website bạn kêu hàng là ừ đặt hàng online đặt đây trực tiếp uh, đặt uh, hàng trực tiếp ở trên live chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn no cực kỳ khó chốt nha các bạn phải lưu ý điều đó tùy theo từng sản phẩm từng dịch vụ chúng ta có những chiến lược kinh doanh khác nhau đấy các bạn lưu ý rằng chọn sản phẩm giá kinh doanh mà muốn khách hàng đặt ngay tại web cho bạn đấy thì dưới 500 ngàn là hiệu quả giao hàng cực kỳ tốt bây giờ rất nhiều các đơn hàng như giao hàng tiết kiệm giao hàng nhanh bưu điện về theo bot rất là nhiều đơn vị bạn có thể ngồi tại nhà thôi nắng mưa không tới đầu bạn đóng gói hàng họ đến họ lấy hàng và đi giao cho bạn đó là công việc cực kỳ phát triển trên thị trường 4.0 hiện nay đấy vậy thì khi bạn đã xác định được sản phẩm rồi giá bao nhiêu rồi định vị được mình muốn kinh doanh khách hàng là gì rồi thì bây giờ bạn muốn lấy nguồn sản phẩm kinh doanh từ đâu à quan trọng này à nguồn kinh doanh nguồn nguồn nguồn gì nguồn sản phẩm kinh doanh à đúng không bây giờ bản chất là muốn kinh doanh rồi bản chất là thích rồi nhưng bạn không biết kinh doanh sản phẩm gì đó bây giờ mới là cái khâu bạn đi tìm kiếm sản phẩm này À, đúng không tìm ra cách nào tôi có kinh nghiệm của tôi các bạn có thể tìm kiếm những sản phẩm đó là thứ nhất ở trên thị trường thị trường thị trường gì ạ à? thị trường sĩ com các bạn có thể vào trang web này ừ. có rất nhiều các mặt hàng kinh doanh ở trên này thị trường sĩ thị trường sĩ <laughs> com à đấy các bạn thấy không bánh giày dép này thời trang nữ này thời trang nam giày dép đồng hồ đủ thứ abc luôn bạn thích bạn muốn kinh doanh sản phẩm nào bạn gõ bên này ví dụ như là thuốc xương khớp ai ví dụ như vậy đi bạn muốn kinh doanh sản phẩm này đấy bạn thấy không rất là nhiều sau khi bạn chọn xe rồi bạn tìm hiểu các sản phẩm của họ trên này sau khi bạn tìm hiểu bạn cảm thấy thích sản phẩm nào rồi thì bạn liên hệ với họ liên hệ với thị trường sĩ hoặc là bạn liên hệ với trực tiếp người bán ở trên này à, chị ơi tôi muốn làm sĩ, tôi muốn kinh nghiệm à, 2 ngàn sản phẩm thì giá cả như thế nào bạn phải hỏi họ từ 1 ngàn đến 2 ngàn trở lên để làm gì để họ tư vấn cho bạn cái giá đặc biệt nhất thấp nhất cho bạn đúng không à, nhưng mà cái vấn đề là sau khi bạn hỏi xong á thì nó phi lý đúng không phải là tôi hỏi nhưng mà tôi lại không nhập được số lượng đó à bạn đừng quan tâm điều đó điều đầu tiên là bạn phải nói bạn nhập số lượng lớn bởi vì khi bạn nói nhập số lượng lớn là người kinh doanh đó họ nghĩ là họ có tiền lớn cho nên họ sẵn sàng họ tư vấn bạn cách rất nhiệt tình một cách rất yêu quý bạn đúng không chứ bạn bảo anh ơi em muốn mua một cái sản phẩm này về bán thì em muốn lấy một sản phẩm này về bán thì như nào họ có ngồi đó họ tư vấn cho bạn không họ có ngồi đó họ chỉ cho bạn các nguồn để lấy hàng không đúng không họ đã mất thời gian với những con test bạn hình dung không đấy khi họ đã tư vấn cho bạn một cách à, kinh doanh như thế nào bán như thế nào và giá nhập vốn như thế nào nhập ít nhập nhiều thì họ tư vấn cho bạn một cách nhiệt tình giống như một người vợ người chồng thậm chí là bạn bè của họ nhất chuyện nhiệt tình say mê như vậy rồi thì đến lúc đó bạn mới dạ vâng à, em sẽ đặt ờ, hàng với chị chị cho em số điện thoại và địa chỉ ở đây xong rồi em sẽ liên hệ với chị sau nhé đúng không bạn nói liên hệ với họ sau nhé họ đâu biết sau nhé là bao giờ đâu thì lúc đó bạn mới chọn lọc ra bạn mới cần bao nhiêu sản phẩm ừ số lượng đó mình cần bao nhiêu rồi mình mới liên hệ với họ ừ chị ơi hôm nay em muốn lấy khoảng là 100 sản phẩm được không chị đúng không thì đó là một cái nơi mà bạn có thể tìm kiếm đầu tiên Đấy. cái một cái thị trường tiếp theo là các bạn cần quan tâm đó là Taobao Taobao là một cái thị trường hàng của Trung Quốc rất nhiều người thành công và kiếm rất nhiều tiền trên cái hàng Taobao này à, thì đây là một cái trang web mà các bạn cần quan tâm Taobao.com à, <laughs> dạ nhiều khi mà dai vui vui dai gọi là Taobao đấy <laughs> đúng không ờ ba. đây các bạn này nhưng ở trong cái vấn đề đây là các bạn thấy bạn chất là phân vân bảo là tôi đâu có biết tiếng trung đâu mà bạn bảo tôi vào đây <laughs> đúng không tôi đâu biết tiếng trung đâu làm sao tôi tìm được sản phẩm tôi mong muốn làm sao tôi biết được cái giá tiền ở trong này bạn đừng có lo lắng nhá bạn đừng có lo lắng những vấn đề đó được không bạn vâng. bây giờ những cái gì bạn không biết thì bạn lên google bạn dịch được không Google bạn bạn rõ là Google dịch đây Google dịch đây đúng không Chắc là hay à, ví dụ như tôi muốn à, đầm váy đi đầm váy ấy tôi muốn nó là ở đây là tiếng Việt đúng không tiếng Việt Nam đây tôi muốn chỉ sang tiếng à, tiếng gì tiếng Anh đi hoặc là tiếng Trung Quốc gì đấy đấy các bạn không ví dụ tiếng Anh là the best uh, ờ, shirt gì đây đấy tôi không dành tiếng Anh lắm tôi chẳng biết gì về tiếng Anh hết tôi có thể tìm sản phẩm ở trên này giờ xíu nó đang lót nhé là đăng ký tài khoản giờ này mình à! đăng ký tài khoản trong cái này như nó không chính thống nó phải chữ quốc nữa sau này nó không chính thống vào đây Google nhá là ta Taobao lâu ngày nó đổi rồi đấy, trang này lâu ngày không vào nó có thể nó đổi rồi đây, bạn có thể vào mình lấy một cái sản phẩm bất kỳ ở đây thì bạn thấy cách mà họ trình bày rất là đẹp nếu như bạn nào mà kinh doanh online thì nên học hỏi cách trình bày các sản phẩm của ta bao này nó làm rất là đẹp nha tôi nhấp vào một sản phẩm này cái trang này không phải trang chính thống của nó giờ nó đổi rồi nên nó không được đẹp đây các bạn thấy là hình ảnh này nó rất là chịu khó chụp đây nó chắc là chịu khóa chụp đấy nó nói các sai kích cỡ loại màu chụp máy ngóc ấy vâng ví dụ thôi cái trang này bây giờ nó đổi rồi thì chúng ta có những cái kênh khác các bạn có thể vào cái kênh mà tại Việt Nam rất là nhiều đó là gì nè Shopee à Shopee hoặc là Lazada đà ra đà tiki Đấy. đây là những cái mà cái trang thương mại điện tử bạn có thể vào đây để bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm mà bạn muốn kinh doanh và tìm kiếm sản phẩm nào mà bạn thích với vừa phải với giá đầu tư của bạn đó là những cái nơi bạn có thể truy cập đến ngoài ra bạn có thể tìm kiếm khách hàng qua đâu nữa qua trên chính cái trang Facebook cá nhân của bạn nhá Facebook cá nhân đấy qua những cái mối Facebook cá nhân của bạn có rất là nhiều người họ đang bán sản phẩm họ đang giao bán thì nó bạn hỏi xem coi là tôi muốn làm sĩ cho bạn tôi muốn là nhập hàng từ bạn thì tôi phải ờ, nhập với số lượng bao nhiêu và chi phí như thế nào bạn hỏi họ bạn tương tác họ trên này đúng không ạ ở trên Facebook ngoài ra còn có một cái nguồn nữa là nguồn từ đâu là chính là từ các mối quan hệ của bạn từ các mối quan hệ bạn có à tôi thì thường thường thì tôi chọn sản phẩm tôi lấy từ các mối quan hệ rồi bởi vì khi tôi biết được họ là ai họ chính là người từ trực tiếp sản xuất từ người trực tiếp làm từ sản phẩm đó thì tôi luôn luôn được một cái giá nhất là tốt nhất và tôi được luôn luôn đạt được sự ưu đãi tốt nhất các bạn nhìn chung không Vậy thì các bạn có thể tìm kiếm trên tất cả các thị trường trên đấy hoặc có một cái rất quan trọng và tôi chỉ cho bạn bí quyết đó là bạn không cần phải có tiền để nhập sản phẩm tôi nói lại nhé không phải có tiền mới kinh doanh được mà bạn kinh doanh để có tiền chứ không phải có tiền để kinh doanh bởi vậy bạn có thể là ví dụ hôm nay bạn rất thích cái sản phẩm đó rồi bạn xem coi ở xung quanh cái địa bàn của bạn xem coi là nó có những cái shop những cái gian hàng những cái cửa hàng đúng không cửa hàng nào à những cửa hàng nào gần bạn gần bạn mà có những cái sản phẩm tương tự giống như bạn đang muốn bán hay không vậy vì bạn không có tiền thì bạn đến đây bạn nói với họ anh chị ạ em thì bây giờ cũng đang với tập tành kinh doanh thì em cũng muốn rằng là thấy bên mình đang có những sản phẩm này thì em muốn cho à, có những cái phương pháp những cách giúp cho anh chị gia tăng doanh số lên gấp hai lần trên một tháng đấy thì hiện tại bây giờ em sẽ lấy những khách hàng của em em có những nguồn khách hàng của em rồi thì em sẽ lấy sản phẩm trực tiếp của anh chị khi có khách hàng thì qua lấy sản phẩm của anh chị rồi đi giao cho khách hàng hoặc là anh chị giao cho em để anh chị tích cho em phần trăm hồng nhé đúng không thì đó là cái cách mà các bạn không cần phải bỏ vốn cả à, mà bạn vẫn có tiền à, nếu như bạn muốn có được nhiều tiền hơn thì bạn bảo là để em tự ship cho khách hàng còn không nếu như mà các anh các uh, các shop đó họ tự giao hàng được luôn cho khách hàng thì quá tốt luôn đấy bạn lấy ít thôi đúng không đến khi mà bạn có được nguồn khách hàng rồi để bạn biết cách kinh doanh rồi bạn biết cách à, nhập hàng lưu chuyển và biết cách hoạt động tìm kiếm khách hàng rồi thì sau đó bạn có tiền rồi bạn nhập số lượng lớn hoặc là bạn tìm những cái đầu mối khác đúng không ạ rất là nhiều chứ không phải là có tiền để kinh doanh được đấy thì các bạn rõ là muốn kinh doanh online các bạn có thể lấy nguồn từ đâu rồi đúng không ạ rất nhiều nguồn đúng không ở đây tôi ý cho các bạn những nguồn như thế nha đấy vậy thì các bạn lưu ý giúp dùng dùm dai đó là việc đầu tiên các bạn cần phải xác định mình kinh doanh thứ gì khách hàng của mình là ai sau đó mình mới tìm kiếm sản phẩm sản phẩm là cái khâu sau cùng nhất nhá đấy thì cảm ơn các bạn đã xem video đầu tiên đó là xác định và tìm kiếm sản phẩm kinh doanh mời các bạn xem video thứ hai để chúng ta tìm hiểu nhu cầu thị trường kinh doanh online như thế nào chúng ta có sản phẩm rồi thì chúng ta phải biết được là khách hàng đó họ có nhu cầu tìm kiếm trên online hay không hàng tháng họ tìm bao nhiêu một lượt tìm kiếm trên hàng tháng thì các bạn cần phải biết được điều đó thì các bạn bắt tay vào để chúng ta kinh doanh thì mời các bạn xem video thứ hai và đừng quên đăng ký kênh youtube chia sẻ video này của tôi cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại